Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Từ lâu, dòng sông Tô Lịch chảy xuyên suốt thủ đô đã bị coi như dòng sông chết bởi mức độ ô nhiễm quá nghiêm trọng. Rất nhiều ý tưởng cải tạo dòng sông này đã được áp dụng nhưng có vẻ tất cả đều chưa tạo được bước đột phá, giải quyết triệt đề vấn đề ô nhiễm của dòng sông. Mới đây, có một ý tưởng mới lại được đưa ra. Đó là ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch vốn đang bị ô nhiễm thành công viên văn hóa, du lịch, tâm linh của công ty cổ phần tập đoàn môi trường Nhật Việt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 Sông Tô Lịch nhiều năm qua luôn được coi là dòng sông chết với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện nay, khu vực lưu vực sông Tô Lịch là nơi có mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa mạnh. Toàn bộ nước thải phát sinh, đặc biệt là nước thải sinh hoạt đều đổ về đây. Hiện trạng của sông Tô Lịch giống như một con kênh thoát nước thải của thành phố. Bởi vậy, khi phương án cải tạo sông Tô Lịch thành hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc, công viên văn hóa, tâm linh của công ty cổ phần tập đoàn môi trường Việt Nhật, viết tắt là GVE Group, được đưa ra đã nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia cũng như lãnh đạo thành phố. Theo đề xuất, dự án có tổng chiều dài là 12,6 km, bắt đầu từ nơi hợp lưu của năm trục đường giao nhau là Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Võ Trí Công đến trên cao, Hoàng Hoa Thám, Chợ Bưởi ở Thượng Lưu, chạy dài dọc theo sông đến điểm cuối là Thanh Liệt ở Hạ Lưu. Quy mô dự án gồm có hai hạng mục, đó là hợp phần hệ thống hầm ngầm chống ngập, kết hợp cao tốc ngầm ở phía dưới mặt đất và cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh ở phía trên sông Tô Lịch. Theo đó, công viên lịch sử, văn hóa tâm linh sẽ xây dựng đường dạo dọc hai bên bờ sông tại vị trí mái dốc kè thẳng xuống để tạo không gian đi bộ, tập thể dục cho người dân các công trình văn hóa như khu thực thể, khu tượng đài, khu văn bia sẽ được xây dựng nổi trên sông. Kết hợp với đó là các cầu mái vòm nối hai bên bờ sông với độ cong mái phù hợp để thuyền rông chở khách du lịch có thể qua lại bên dưới thuận lợi, dễ dàng. Phương án tài chính dự kiến đề xuất chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và một phần vốn đối ứng trong nước. Cũng theo GVE Group, dự án này là bước tiếp theo, nối tiếp lịch sử và phát huy thành quả của ba dự án sử dụng nguồn vốn ưu đãi ODA của chính phủ Nhật Bản liên quan đến lưu vực sông Tô Lịch. Đó là dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 và dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội. Hiện nay, dự án cống bao thu gom nước thải đặt ngầm ở dọc sông Tô Lịch để thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, thuộc vốn ODA của chính phủ Nhật Bản, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Dự án công viên Tô Lịch sẽ kết hợp đồng bộ, kế thừa toàn bộ thành quả, phát huy hiệu quả của ba dự án cũng sử dụng vốn ODA, cũng như dự án cấp nước cho sông sau khi thu gom hết nước thải mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang triển khai để tránh trồng chéo, trùng lập lãng phí vốn đầu tư. dự án với tiêu chí không tác động đến khu dân cư ở hai bên sông, không phải giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án, nên sẽ có khả năng đạt tiến độ đề ra. Dự án cũng chủ trương không thu hẹp lòng sông, bảo tồn các di tích dọc sông, không bê tông hóa, cứng hóa đáy sông. Dự án sẽ xử lý tận gốc mùi hôi thối và các nguồn gây ô nhiễm ở cả trong lòng sông bằng công nghệ Nhật Bản, nên sẽ duy trì được môi trường nước của dòng sông luôn sạch sẽ trong mát để đảm bảo sức khỏe của người dân và du khách tới công viên Tô Lịch. Về phía thành phố Hà Nội, để tìm ra các giải pháp tổng thể nhằm cải tạo sông Tô Lịch, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp cùng với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh, công viên hữu nghị Việt Nhật và xây dựng các thiết chế văn hóa, hệ thống ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm dọc sông Tô Lịch. Các nhà khoa học ghi nhận ý tưởng của đề án cải tạo sông Tô Lịch rất táo bạo, khả thi, song còn phải cần bàn bạc kỹ lưỡng, kết hợp ý kiến của các chuyên gia liên ngành. Bởi thực tế, sông Tô Lịch là điểm hẹn của rất nhiều các nhà nghiên cứu, nhưng đều chưa được thực hiện trọn vẹn. Nguyên nhân lớn nhất là do chưa đưa ra được phương án giải quyết những vấn đề tổng thể của cả hệ thống. Theo quá trình kiểm soát chất lượng môi trường sông Tô Lịch, Hà Nội cũng đã triển khai nhiều dự án như dự án thoát nước giai đoạn 1, 2, gồm cải tạo hạ tầng thoát nước khu nội thành, cải tạo kè và công trình hạ tầng kỹ thuật dọc sông Tô Lịch, xây dựng cụm công trình đầu mối trạm bơm Yên Sở, công suất 93 m khối trên giây, cải tạo cảnh quan ven sông. Cùng với đó là xây dựng hệ thống thủ gòm dài hơn 52 km và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000 m3 trên ngày. Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng đã phê duyệt đề cương chi tiết đề án phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống bốn sông ở khu vực nội đô lịch sử, gồm có sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sép, sông Kim Ngưu. Về đề xuất cải tạo sông Tô Lịch của GVE, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ngành liên quan để nghiên cứu bởi đây là ý tưởng triển khai với quy mô lớn và cần nguồn lực rất lớn để triển khai. Nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất của CVE là độc đáo. Tuy nhiên, CVE mới chỉ đề xuất các giải pháp về không gian kiến trúc, cảnh quan và thoát nước trong danh giới sông Tô Lịch, mà chưa có sự nghiên cứu trong mối liên hệ tổng thể giữa sông Tô Lịch với sông Lừ, sông Xét, cũng như hệ thống thoát nước, tưới tiêu, thu gom nước thải của thành phố Bên cạnh đó, đề xuất làm hầm thoát nước kết hợp với đường cao tốc dài 11 km dọc sông Tô Lịch cũng được cho là những giải pháp tương đối mới về kỹ thuật và công nghệ, cần được xem xét. Hơn nữa, nguồn vốn để thực hiện đề xuất là rất lớn, cần có phương án tính toán kinh phí xây dựng, hình thức đầu tư để xem xét chứng minh tính khả thi của đề xuất. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về đề xuất cải tạo sông Tô Lịch vốn đang bị ô nhiễm thành công viên văn hóa, du lịch, tâm linh